Các em thân mến, à, bởi vì à, vì cái dịch cúm này cho nên là lớp chúng ta phải học một cách online mà thầy cũng hiện nay là thầy liên hệ với à, một cái à, trang web của nhà trường để dạy online trên trường nhưng mà do các anh kỹ thuật ở bên à, trung tâm tin học cũng như là trong phòng đào tạo vẫn chưa xử lý xong cho thầy để thầy có thể dạy các buổi online trực tiếp trên à, nhà trường nhưng mà chúng ta vì à, không có cái việc đó không làm được thì chúng ta vẫn có thể dùng cách khác là thầy ờ, dạy các em trên YouTube bằng cách là nhiệt huyết nhất và các em cũng sẽ yêu thầy nhất để mà các em có thể học được kiến thức sau này ra trường là chính. Và các em thân mến, mục đích của thầy đây là thầy muốn giúp các em sau này ra nghề các em nắm được kiến thức của mình để chúng ta làm việc tốt hơn trong cái sự nghiệp của chúng ta chứ không phải là vì điểm. Các em có hiện thể có hiểu được ừ, được cái vấn đề thầy nói không? điểm trác chúng ta sẽ thi sau nếu như chúng ta học kỹ tốt được cái phần này thế thì à, thầy đã cài xong cái phần mềm gem phần mềm gem nhá và phần mềm navigate bây giờ các em sẽ theo dõi thế thì để mà khởi động gem thì chúng ta nhấp chuột phải chúng ta chọn open hoặc chúng ta chọn run as administrator Đấy, chúng ta chọn này thì có nghĩa là chạy theo chế độ uh, của chúng ta chúng ta nhấp hai vế ờ, nhấp hai cái cho cho thầy là start vào đây đấy nhá rồi ok thế bây giờ ta sẽ chạy trình duyệt này chạy trình duyệt này bây giờ thầy chạy trình duyệt bằng một trình duyệt uh, duyệt web cũng được là nó có thể là cái gì được ta chọn local hot à, các em enter một cái thì các em nhìn thấy là gem đã hoạt động rồi đúng không đây là có đây là cái phần ờ, quản lý website của Gem em sau đã xem 7.4 Máy của thầy cũng được cái thời gian để đăng lên là 7.4.2 là phiên bản cao nhất đây là tất cả các thông tin của gen ở ờ, những cái này các em cũng không cần thiết chúng ta phải uh, xem kỹ nhưng mà để tổng quát từng cái một thì chúng ta sẽ xem hệ thống rồi vân vân các em dịch tiếng Anh ra các em sẽ thấy như này Đấy. thế còn thầy chú chú đang vào dạy cái cơ bản vì thời gian cũng không được nhiều thế sau khi cài gem xong rồi thì chúng ta sẽ ờ, bật cái nút là navigate lên cho thầy trong navigate thầy đã tạo là hai connection bây giờ chúng ta xóa nó đi Đấy, chúng ta xóa nó đi bây giờ chúng ta có thể tạo mới các bạn vào connection chúng ta tạo mysql cho thầy nhé các bạn tạo thế để các bạn trỏ vào trong cái gen để nó có thể kết nối vào gen để nó điều khiển cho mình các bạn đặt tên của các bạn nha ví dụ như là hoa này hải này vân vân thế các bạn có thể uh, ghi là hải đấy viết như vậy cổng ở đây chúng ta là cổng spot các bạn test thử cho thầy connection cho nó test à nó bảo là connect successful tức là ngon rồi đúng không và các bạn nhấp ok cho thầy Đấy. mật khẩu các bạn cho vào luôn ví dụ bạn bạn đánh là hai mật khẩu là một hai ba bốn là cũng được và chúng ta giữ nguyên cái mặc định là rút là gốc còn cái này cái này chúng ta không cần mật khẩu cũng được các bạn hiểu chưa đấy các bạn đấy nha rồi chúng ta sẽ chọn như thế và chúng ta nhấp ok và chúng ta có bạn hải đây thì bạn hải này cũng truy cập vào trong đây trong đây ta đã có bảng bán hàng là một này có hệ thống database mỗi cái này là một database nhé à, đây là bán hàng là một database này hồ sơ là uh, database này information tất cả những cái này test cũng là database nên ta tạo mới ở trong này thì ta tạo trong database thì nó bao gồm những phần gì nó gồm có phần bảng phần view phần function phần query phần report phần backup Đấy. có nghĩa là trong một database nó sẽ có chứa những cái phần này các bạn nhé Đấy. thì bây giờ thầy uh, ghi à, đầu tiên ta sẽ uh, thêm một user để ta quản lý được tất cả các database bạn thêm vào đây cho thầy để các bạn có thể sau này ở đây có thành rồi là tên của thầy thế bây giờ các em có thể thêm hoặc xóa đi nếu mà xóa đi thì các em nhấp vào tên và các em ấn nút xóa hoặc xóa ở đây được nhấp chuột phải nhé click chuột phải cho thầy thế bây giờ thầy nhấp vào new vào đây rồi bây giờ thầy ghi là hải đúng không rồi ok hải thường chữ thường rồi hải uh, local hot local hot các bạn xem video thật kỹ nhé rồi tiếp theo là mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 các bạn chơi luôn một cái số là 1 2 3 4 5 6 7 ngon lành Đấy, và các em ghi vào cho thầy xong rồi các em chọn ớt à, chọn chọn cái phần này phần server privilege có nghĩa là gán quyền cho nó chúng ta chọn cái này vào Đấy. nghĩa là cái người này có được các quyền thứ nhất là lựa chọn xóa chỉnh sửa vân vân và xóa đi tất cả những thứ như lót vân vân các bạn làm này cho thầy thầy cũng phải uh, làm video này cho toàn bộ tức là anh em cả những người mà không học ở trong lớp mình người ta cũng có thể xem được và do bộ máy bộ nhớ máy tính của thầy nó hơi thấp cho nên là chỉ ghi được một lúc thôi là nó đầy bộ nhớ vậy thì thầy sẽ làm những đoạn video thật ngắn để các bạn có thể theo dõi được không à, à, thầy thản hết nhá và xong rồi bây giờ thầy ghi vào ấn nút này bây giờ ta được rồi bây giờ ta đấy là cái người này là người quản trị nhá rồi bây giờ trong ờ, cái con nách hải này chúng ta chọn new database chúng ta chọn là mà ờ, quản lý lớp học các bạn ghi cho thầy là quản lý lớp học à, quản lý lớp thôi đúng không rồi các bạn chọn cái kiểu ký tự của chúng ta hay dùng ở châu Á hay là của Việt Nam của chúng ta chúng ta sử dụng UTF8 là bảng phông ký tự của chúng ta chúng ta chọn như thế nhá. Ở ờ, UTF8 General CI là cái này là là một cái chung chung của châu Á chúng ta của nước Việt Nam mình hay dùng ký tự theo alphabet tức là theo theo ký tự của của Mỹ uh, ký tự uh, Latin các bạn chọn ở đây và chúng ta nhấp OK Đó. và quản lý lớp của chúng ta ở đây thì sẽ uh, sẽ vào đây Đấy. đây nó mở đây là uh, cái cái nào xanh thì nó đang làm việc nhá bây ta lại chuyển sang cái quản lý lớp thì nó lại đổi màu cho chúng ta đấy đổi màu và lúc này các bạn vào table thì chưa có cái gì cả các bạn có thể ấn vào nút này là new table mỗi chức năng trên đây nó đều có chức năng của nó nhá ví dụ ở đây là view function event query report thì để nói view là để xem function là để truy vấn để làm việc event là tạo ra những cái uh, cái con trỏ sự kiện kích cái này thì chúng ta sẽ học sau query là dùng để tạo ngôn ngữ truy vấn đấy uh, ờ, SQL vân vân report là để tạo báo cáo backup là sao lưu và schedule có nghĩa là lịch và mô là để làm việc những cái lớn tốt hơn ờ, mô để, để lập trình và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cho thầy là tạo new table hoặc new ở đây cũng được các bạn chọn new table Đấy. À, đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái bảng là bảng họ tên nhá các bạn ghi vào là số thứ tự cũng được hoặc là id uh, ờ, ident đấy identify cũng như là nhận danh định danh đấy rồi các bạn chọn cho thầy kiểu in và các bạn chọn kiểu primary các bạn chọn cái nút cho thầy là auto increment để nó tự động tăng nhé bởi vì làm ở trên này nó dễ hơn làm ở trong trong cái uh, cái cái uh, cái phần đây phần đây làm nó khó làm trong kia thì nó cho chúng ta nhìn một cách dễ dàng và chúng ta Vâng ở ta tôi xuống tôi xuống dòng 2 nhá đấy dòng 2 là họ tên các bạn đấy va cha va cha nó dài hai năm ký tự thôi đấy. họ tên not nun này các bạn ấn nút này là không được trống rồi các bạn ghi là quê cũng va cha như vậy các bạn ghi vào các bạn nào mà muốn trường nó không trống các bạn kích vào đây tiếp theo là tuổi Đấy. các bạn chọn cho thầy là kiểu in là trong trường hợp này kiểu in nhé Đấy, các bạn chọn là in à. rồi các bạn chọn tiếp cho thầy là uh, tuổi giới tính và cha các bạn chỉ cho ba ký tự thôi nam hoặc nữ ba rồi để đến uh, hộ khẩu các bạn đặt tên không dấu nhé để sau khi vào chúng ta làm dễ hộ khẩu các bạn đặt cho thầy uh, ví dụ như 100 chẳng hạn đấy các bạn đặt như thế ok sau khi đặt xong rồi thì bây giờ đến phần là ngày nhập à, cái này biến cái bảng ờ, cái trường này nghĩa là một một thuộc tính đấy ngày nhập thì các bạn chọn à, một cái nữa là time stamp time time stamp nhé này nó tự động nhập hệ thống xuống đấy thì các bạn ghi thế cho thầy ôi thôi bây giờ thầy chỉ làm đến vùng này thôi thế xong lát nữa chúng ta sẽ uh, sẽ có một cái bảng khác nữa nhưng mà đây là chúng ta quản trị là quản trị mỗi lớp mình thôi nhá còn cả trường thì các bạn phải tạo phải tạo ra bảng ờ, quản lý lớp này lớp 1, lớp 2, lớp 3 hoặc là lớp K bao nhiêu đấy thì chúng ta sẽ làm sau còn trong cái bài đơn giản này thầy chỉ dạy chúng ta cách làm như vậy và chúng ta sẽ ghi vào còn bài phức tạp hơn thì chúng ta sẽ à, ok chúng ta ghi bảng này là bảng quản lý lớp hay là bảng lớp rồi các bạn nhấp ok vào cho thầy nha à nghề nhập ngày nhập cái này biến này chúng ta thừa chúng ta xóa đi thầy chọn là delete field đó delete ờ à, thầy ghi nhá lớp ok update nhập ngày nhập column à, cái này nó luôn à, cái này ờ, chúng ta bỏ này đi không có cái gì Đó. column column be a key tức là auto key auto key ở trên này rồi thì lại như thế nhá auto key có nghĩa là key cho cái vùng này thôi vậy chúng ta sẽ ghi vào uh, valid form nghề nhập, nghề nhập à nghề nhập tham nghề nhập chúng ta để hẳn ba cha đi rồi đấy và cha chúng ta để cho là đến 10 à, ký tự rồi bây giờ chúng ta ghi vào rồi bây giờ lớp của chúng ta đã được hiện vào đây và các em nhập trực tiếp vào đây các bạn có thể kéo này rộng ra nhé à, kéo rộng ra cho thầy Tức là ta gì thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu thì đây chính là cái công cụ để cho các bạn sau này các bạn ra trường thì các bạn có thể quản lý được tổ chức quản lý dữ liệu được nhưng mà đây là phần thầy dạy cơ bản thôi sau đó có một bài thầy phải quay lại cho chúng ta phần phần uh, phụ thuộc hàm hôm trước để thầy nói về các quy luật tách bảng cho các em đấy nhá các quy luật tách bảng của chúng ta để làm sao nó không mất mát thông tin các em nhớ thế cho thầy nhá à, cái bài này hơi ngắn một tí nhưng mà thầy sẽ đưa lên để các bạn học trước sau đó để bạn nào thì, uh, ờ, các bạn sẽ có thể xem xét tốt ờ, một cách thôi bây giờ chúng ta lại quay trở lại phần phần uh, phần này phần local hot này để chúng ta xem cái bảng này nó có hiện bên trong không local hot đấy chúng ta vào admin nhá chúng ta vào admin để xem nó có đúng là cái bảng ờ, bảng lớp như thế không Đó. mấy thầy nó à nó thấp quá nên là chúng ta không không không tới nó chạy nhanh được Rồi, chúng ta chờ một tí để thầy vào lát nữa thì thầy sẽ dạy qua phần kia Rồi bây giờ ta sang phần admin đây ô oh, bây giờ chúng ta sẽ có bảng quản lý lớp đúng không đúng rồi đã kích vào đây đây các bạn nhìn thấy bảng lớp chưa đấy bảng lớp được hiện ra đúng như là nó đúng không đấy, các bạn bảng lớp đây thế chúng ta nhìn thấy nhá chúng ta có thể mở uh, mở ra uh, đấy, nhấp vào đây loát hơi sợ đấy có nghĩa là hai phần bên đều giống nhau bên kia nó nó nối vào bên này đấy. đây các bạn nhìn thấy đây bảng lớp đấy, thì nhấp ra chúng ta sẽ thấy loát ra để cho chúng ta nhập vào từng cột bên này thì các bạn có thể à, nhập trực tiếp vào đây nhanh hơn còn chạy bên kia thì nó lâu đấy các bạn có thể vào bảng lớp để chúng ta đưa ra các cột giới tính vân vân nó đều hiện ở đây Đấy. đây thì các bạn lại nhập vào trong đây, đúng không Đấy, ở đây chúng ta lại bắt đầu nhập vào cấu trúc của bên này thì bên này là phần khai báo y xì ở bên kia thì chúng ta chọn và browser browser là phần chúng ta có thể xem xem nó có bao nhiêu browser là chưa có ai cả đúng không chưa có một cái gì cả thế nên là thầy uh, vừa Ờ, cắt video đến đây thôi nha xong rồi chúng ta lại bắt đầu vào học tiếp bài mới